như đêm qua thọ u e cha yu rong pi tu rong ni xia no mu chùa chi cho tê chơ nô ma nhớ lùa bi e tăng gò rõ hay có chia qua lùa lý nhỏ chỉ si to e nô nó cho di cú sa mi dân tăng gò rõ cú mi cú chữ gò qua thọ y chà vua long cú lòng mi chia nó mu chùa chi cho bề chư đi ở nhớ thọ quang gò che quang cho yo e to tua tê tù là đi trở nhị chi giống vụ cho lưu mi rong là tận của rong tu ra gò mong lần gò nó nó cũng chi ta cõi cu cho rù mu ta chế mà cu mu ma cỏ đô mi chế gò sư e la mi lu rong tha tù ta cho ke chế hoa mu nọ nó tuổi chi phong ke hồ đề thì nó phong la e cu mua cỏ lu mi chế kìa ra tu mi năng rong tự cò có duyên cho cho mơ đùa đi qua mơ lần nhẹ lần đi luôn ni tà tì hó trong e khó phó cụ quá mù lò tu chỉ ca mà cú mi mong thay gò tư tu năng cú cho họ nhớ gò kia qua đo nhô e hay rong qua lùa li to tua pe chủ trơ thả tù tơ di nhân mu cho lu mi rong là tận tua rong tu đo e ti tu đà nâng chi to cò ai cho dù lo to chế cú lo cho cho cò e hoa lo đề chỉ nó tông chê trong đủ tuần si ru mù mua lần nghe lần si ru mi sa si lấy cho e khó khó cụ là đi qua e cứ y mà đủ răng vô lò đủ chỉ khó ở one word. Li cha yue kha chia la lua li chua e te lo bo cha chua yue sang tu. Chi tie cho đi lại tổng lia e lăng đỏ đỏ nó chỉ sao cỏ e cú yue xua nắng bu e mua mi tay gò. Tư e lu mi xuân giò rữ rù ra trong đua xe tí tu doa mua cò lúc chế kìa đã lo mi cứ trong đời cò có duyên cho cho ca cứ rù ra lúc tù cho em chỉ lăng to lu đủ chia ông đỏ mong bên đỏ đỏ hay trong hoa lùa đi nhớ chỉ to luân qua tê lò tao cha chua e chua ve chủ trăng tròn đi lại tổng cho e lăng gò đỏ nó chỉ tao cò ờ, tia cú là lo qua cò y rong cùng tùa tu sự đó lo đà tư chỉ hi ta e ti tư chỉ ta ta e ta rù la sa chế e quê la mua cú nhà e lưu mi xuân cho la mi lu rung chan cho ca cử ru cha lưu mi đủ cha e chi nằm ta cho lu đủ cha chế mi chỉ cha hoa lùa na